cái trong này nó tốt hết sức con hỏi chúng nói gì chú nói vậy thôi chứ tôi cũng chả biết em gặp cua xong rồi cái em phóng xuống quay dạ. ta chóng mặt ta chửi em quá trời nhưng mà mọi người thông cảm gặp đó <laughs> trời nó sung sướng làm như giúp nó vui dễ sợ luôn bà con cái đó ý cái này chỉ có vô giường hái thôi chứ năm ngoái ăn rồi à, trời trái rồi bà con ơi hình này nhưng mà à, tới mấy bà kim ổng mà đăng lên tới bà con kiếm rồi hết rồi tôi tôi hốt hết vô rồi cô chú anh chị và các bạn hôm nay à, ba với Steven à, đi ra ngoài vườn à, hái à, mãng cầu thì mãng cầu na trồng được mấy tháng nay rồi ông Steven cũng quay cái chương trình mà giống như chỉ cho anh chị và các bạn dùng các loại phân nào để hái mãng cầu để trồng mãng cầu á thì hôm nay nhà mình đi ra ngoài kia thu hoạch mãng cầu thì mời tất cả mọi người hãy theo chân mình để xem thu hoạch mãng cầu sao nha thì thường cái ngày mình nó, nó ra bông rồi tới cái ngày mình hái khoảng mất bao nhiêu bao lâu cho 4 tháng rồi tháng 2 bắt cái đầu ngày mình, thì cắt nhánh đó là, là cuối tháng 2 tháng 3, tháng 4, 5, 6, 7, 8 mình cắt luôn 6 tháng? Ừ, Cô có có ai đặt hàng chưa? À, người đã đặt thiếu gì mà để sợ hái sớm quá mình đem xuống nó hư không? Đúng không? Để mình sử dụng cái mình đâu có mình đâu có ăn với lại cho mấy người bà con thân đồ này nó được mấy trái rồi cỡ ờ, cỡ nào mình mới được cái cây khi cái da nó bóng màu trắng này cái da nó ra cái, cái khía này nè nó ra cái màu trắng này nè nó, nó ra cái màu trắng nó là cái như mình cắt được rồi đó vậy là cái trái này được nè cái này này này này nữa toàn bộ da trắng hết trơn rồi nè thấy không à, nhiều lắm nhiều lắm bắt đây nè cát nè con xịn không à lưới một cái này luôn không cá co lá luôn giữ lá luôn có này giữ lá được giữ luôn cây này quá trời luôn sơn đợt mấy cái trái ở trong này nó tốt hết sức luôn Nên là, nó lỏng ra chứ không có đó không để nhiều quá nó ra nó dập đây này quá trời nhiều luôn nè tới lướt ra rồi anh coi mấy ngày nay mấy tuần nữa chơi đó hao nữa đó ồ nó quá chừng luôn giờ này ngoài chợ nó bán làm sao nhiêu mấy đồng bên bên Nguyễn nó 15 đồng bên New York bên New York 15 đồng phải không wow ghê vậy nó à, để chưa chiều mới đứng ra nó mua ôi cái này nứt lên. mê chín không chín rồi ừ. để cho nó nứt nó chín chín cây luôn hả ừ cây luôn rồi nè ờ, mình để nhiều quá cái nó chùm quá cái nó nhỏ trái tao nghĩ con thao thôi tao lấy có cái thao nhỏ rồi ai về đâu bây giờ chưa mới mấy cây rồi đầy mẹ nó rồi mà ăn cũng đâu có hết ăn đâu hết tầng một đâu ăn ăn dễ giả chứ lần một ăn chín ngon nước sớm ừ. có người chưa chịu cho anh kiệt cái mấy trái này thử coi đẹp ừ. bà hai bà hạnh tụi đâu hãy xuống cho mấy trái ồ nhà ông đâu à không có chồng mà có hả <laughs> ừ trời ơi chung này quá trời à mới cái ba cây à chưa rồi cái này nữa bốn cây thao rồi à nè hai thao hai thao ừ. cũng uh, ờ, mấy chục thao á bờ ha mẹ bẻ thì chổng cần hai hai gỗ thử coi nhiêu thao trái bẻ hai trái mà ba con con điện thao đây ờ, ba cây xuống cây còn năm cây còn gần năm cây nữa mới hái sơ sơ có cái bốn cây nhiều nè được con trái chín trên cây luôn Ui. <laughs> ai muốn bán cao không gần thổi cho mình nha để giá rẻ cho cái này nó nước ấy quá trong ngoài chín bảo đảm rẻ hơn thị trường <laughs> ghê không ba thao nặng quá ginh hết đi ginh nhiêu được <laughs> đó chưa thế nào trên đấy bự bự quá chưa mấy hái dạ, không chắc con không, con cầm con tôi rồi dạ, dạ, con hỏi dạ, rồi con hỏi dạ không cái gì dạ dạ dạ, dạ. này này dính ờ, hàng lắm được như đây chứ dạ yeah, nãy ba ông hái hái nhiều lắm đây đã chưa wow trời ơi dạ này non ở người Việt mình là vậy đó đi tới đâu là cũng quê hương lúc nào cũng gần nhà nè quá ngon em có càng cua trời ơi chưa tâm Bỏ nè chưa càng cua càng... trời ơi càng cua nhiều lắm hello hello vô tư vô tư vô tư rồi nhiều luôn càng cua là vô tư tốt ghê luôn cua người lá lớp rồi đó cần Trời ơi, mang cả vùng trời Việt Nam luôn. Kìa, yeah, ba ông ba, ba, ba, ông lấy cái thao cho đi cắt kìa. Đây cắt rồi. Dạ. Đây cắt kìa. Đây là ba của anh Tê Bình đúng không? Dạ. Yeah. Đây con chúc chú. Con theo con coi thôi chứ con. <laughs> có cây me Thái nữa đây nha. Cây me này mà trồng mấy năm mà đầu nó ra bông đầy chứ mà nó chưa năm nào đậu chứ. Dạ. Người ta nói là từ nó đậu không biết chừng nào đậu nữa. Dạ. Ừ. Quá Thấy hàm quá nè. Dạ. Cái này ở, ờ, bệnh nó bị lạnh nó với lại ở vừa vùng biển á yeah. Dạ. cái, cái, thời gian nó ngắn hơn ở trong yeah. Dạ. ở ờ, trong phố lên phố lên nó nóng yeah. Dạ. sớm hơn á rồi rồi, thấy mê chưa cái này là, là năm nay thôi năm rồi á là trái nó từ trên đó xuống tới gốc luôn nè à. nó đùm đùm đùm đùm đùm vậy dạ biết cái đây là nó khi mà cái này nó trắng á dạ. khi cái cái khía này mà nó nổi lên nó trắng á là cái trái đó nó, trái nó già ừ, nó mới rồi dạ. khi nào cái khía nó trắng là nó già khi khía trắng là nó già vậy đúng rồi chúng nói gì chúng nói vậy thôi chứ tôi cũng chả biết <laughs> no, mình có mình có làm cái video mình chỉ cho người ta cách nào mà trồng để à, bón phân luôn có loại phân nào cho của nó luôn hèn chứ yeah. Dạ. cái này người ta gọi món tàu bở nhưng mà cái này là các cái trái để thử thôi yeah. Còn... Yeah tại vì tâm trồng cái này á đất Florida cái nền này á là nó đào dưới dưới đất nó làm nó đắp nền vậy đất nó dẻ lắm trồng nó không hay sống bây giờ mình trồng là chỉ có một phần tư ở dưới đất thôi còn ở trên là phân ở trên mặt đất hết nghĩa là mình cắt cái đít thùng rồi từ đó mới để lên mới đổ phân lên đó tại vì đất máy nó chạy tới chạy đi dạ đúng rồi với cái nữa là nó không có cái con ong ruồi á bác ờ. Việt Nam mình có ong ruồi nó đậu nó nó, nó làm nó nó thụ phấn còn ở đây không có mình phải lấy cái à, cái cái cái, à, cái bông gòn á mình đi dạ đúng rồi sáng cái mình đi lấy cái bông mình chấm chấm chấm chấm chấm chấm <laughs> thụ phấn cho đâu dạ có ừ. nhìn trái cái hàm luôn rồi thôi, cũng bò bò theo nhưng mà cũng không biết gì chứ Được nguyên gỗ luôn kìa Vợ chồng của Tâm á, thì à, đi bắt cua con là cái mê thích đi đi coi ba cô à còn hai người này vô con đi coi biển coi nhà ở gần cây ở ở lộn ở ngoài biển trên núi các bạn thì thích đi vô coi vườn trao đổi chuyện nào có gì đó, con chút dắt cái bảo đảm trời chứ sầu dương hả sầu voi hả bao la con này không có đâu nha ốc nhiều hả bao la rồi ờ, ốc với cua cho bắt con nào lấy bự bự gì nè ờ, chứ cua biển nó có bự cái loại mà cua cua cua đá đúng rồi ngon dạ. con thấy làm gì trái này nó cũng trắng là chú cái này dai đúng không đâu cái nào con cũng biết nữa cũng dai nè thấy chưa tôi biết liền ủa mà chưa chết hả ờ, thấy nó hơi nhỏ chưa nhà đi qua cây kia thử ra nhỏ thì nhỏ miễn dai vòng qua cây kia đi cái này đó từ từ cho nó đứt vậy cái đó từ từ cho nó già đi mình lấy uh, mua cây kia đi đây tôi đây gặp trái cây là lo nhau dữ lắm em gặp cua xong rồi các em phóng xuống quay dạ. ta chóng mặt ta chửi em quá trời nhưng mà mọi người thông cảm gặp gì cũng nổi giờ tâm giỏi gặp uh, Steven Floyd Florida đó rồi nó sung sướng làm youtube nó vui dễ sợ luôn bà con làm đi <laughs> trời ơi gặp tao nói toàn là <laughs> sao bù chê sao bù chê cái này là nó nó nó chưa già đâu dạ. biết luôn sao dạ hả trồng cái gỗ trong già mà đi vòng vòng cầu cha mẹ ơi <laughs> quá trời rau cần cua giúp cái gì tài le ở dạ, đây chứ dạ, nè dạ. đây nó mọc giống như cỏ vậy á dạ. ôi ổng chồng gì mà nó đã còn mở đây là thiệt chứ con gà <laughs> em tên gì bên này tên tâm tên tâm, tâm luôn hả hai người tâm luôn no, anh tên đạm đạm hả tâm võ là em tưởng là tâm là tên chồng em không à ừ ai cũng nói chân nói gặp anh tâm bởi vậy mà không phải là em không làm đó. chết luôn bởi vậy lấy cái trên trên nào lấy tên của vợ đó ừ tên nè ngày hôm qua giờ con đăng quá trời ông hỏi ông ông cũng ít rác với tôi tôi đăng lên cái group của ông ông còn ru nữa chứ ông ru cho người, hỏi người khác có cuộc có ai có đâu nó no, mình không có ru cái cái group nó tới uh, à, 8 người admin mình dạ mấy tuần nay không có vô đó dạ ừ. cho vô hỏi mà không có ai có mang cầu có nhưng mà thứ năm thứ sáu mà em đi qua bên cô sacola <laughs> để um... chú chú đây nè chú đi qua bên kia gặp để qua bên qua, bên kia luôn cha trái nhỏ nhỏ không có sao miễn nó dai là được rồi nó dai mà bảo đảm nó dai, dai đúng rồi nhưng mà thì trái nhỏ nhỏ chú cắt để mình qua kia kia dạ. kia qua bên kia còn kia kia bên kia nữa dạ à, để cho nó lớn đi chơi còn nó còn lớn nữa sao cho lớn nữa mày kiếm ủa nó còn lớn nữa bự quanh kia cái bự dạ dắt té cái ốc mận này á đến chừng à, tháng rồi á oh my god cái này mận quằn quại luôn không còn trái nào luôn hả trái nó quằn quại luôn các bác nó không ăn mà tính nó rụng tí dưới đất trắng giả chân á bữa dạ, dạ. mình có làm cái phim mình ăn mận á mấy người kia chửi mình um sùm chứ <laughs> anh đây nóng quá nó muốn vô xe cho anh đi ra xe mà để xe chứ không sao đây ngồi trước chỗ trước nó có cái ghế ngồi đà mát lắm ok anh trước đi dạ As long as you stand in the, uh, the shade, it should be fine. Tại đi ngoài nắng thì nó hơi nóng, mình đi vô ngồi trong mát thì nó không đỡ. Welcome to Florida. Ủa, nhà bên đây của ông luôn hả? Đây của thằng em. Ủa, mình ở bên đây, thằng em bên đây. Trước là sớm chơi gì Nó ổn gì mà nó <laughs> nó xà xuống vậy? Nè, tặng cho con bé này ăn trái. Tại chỗ nè. Mới đứa ăn trái thì con. Bé. Ăn tại chỗ. Bé ơi. Chú cho. Cái mẹ, cái mẹ, cái mẹ. Bé hỏi, bé hỏi cho nè đường chạy đi <laughs> Ok organic just keep clean up nó mà ok là em mua liền luôn đó em đang dụ dỗ nó đang dụ dỗ hả cần gì dụ dỗ nó nói nóng bên bển của em lạnh nóng mà tới mùa đông rồi đó mùa đông rồi đây nó biết cái cảm giác nó ở đây nó sung sướng lắm ha dạ đông nó mát rượi rồi mà áo khai dạ. phun ba lỗ dạ. ok hôm nay là youtube và hội ngộ đây có hai người hai người đó cái này là thêm bà nha đây uh, việt florida us bên đây là, là vỏ võ voc chào mấy người <laughs> nói ta biết đăng cho ta biết em mới vô đây là tâm gió vô đây lựa mấy cái cho nó già cho nó ngon dạ già nó mới ngon này nó không chắc hả này nó cũng uh, wow, vừa, à? vừa tới thôi à vừa, vừa tới thôi ép quá no anh vô gờ gờ đi đem đâu lấy hơn lấy hơn gờ gờ đây nha cắm bẻ nha bẻ được không cái này chính rồi nè không không bẻ à chưa chưa hả chụp hình lấy hình tâm neo lấy hình tâm neo đúng rồi chụp hình chụp hình chụp hình lấy lấy hình lấy hình tâm neo ờ. ừ. đây anh chụp cho anh đấy đây nè cái này nè cua cái này là ăn nó tăng mới mới mới xin uh, cành cua kìa bố bố già hái cần cua cho ăn kìa Tại ờ, y chang em kêu con bốn già luôn Gặp mấy con giang hồ nó ác ghê đặt cho đủ thứ tên chứ Nhưng mà vui Đâu mấy người bạn ở trên ờ, Facebook cũng gặp kêu bố già quen rồi Đúng rồi yeah. Dạ. Vậy kêu bố già đi ông thích không? Hồi nào vậy kêu bố già mà Chứ gọi thôi mà chưa biết chứ thôi bên đây nè bên đây Bên đây bên đây đừng có hái nha bữa nay mình được được hái được cái nào mà cái già được đây vịnh vịnh vịnh nha nói thì vịnh rồi đây con ôm anh anh quay phim phim lấy cái bọc lấy nữa lấy cái bọc trời ơi rau cần cua ở bên bển mười mấy đồng bao mày đây miễn phí mà non tươi con nè thôi lát nữa lấy cái bọc bọc lấy bọc ni lông đi bỏ giùm tiếng đi bên nhà lấy bạn lâm đồng phao người đồng phao mà tới đó nó tan nát cuộc đời qua hết kìa kìa con ông nhổ kìa thầy ơi ông nhổ ông cắt đi ông nhổ gì hết ờ, trơn rồi mốt này nó rụng hột mình nhổ rồi nó lên lại tân nó hột nó lên lại thấy thấy cái cái xanh xanh à, dưới ông nó nổi là nó không á Wow, cái này kêu bằng thành cỏ luôn rồi Cái này là nó không nè Khi mình nhổ mình ăn hết này, cái tớp này lên lại Hột nó rớt, dạ, rớt Dạ, Hồi xưa là ba chồng chỉ có một thỉnh thôi dạ. Cái gió nó thổi á với tưới nước cái đầu cái nó bay từ từ dưới nó mọc dưới lum la chứ trời hay quá bốc dạ ơi nhiều quá trời luôn nói chung thôi thôi được rồi chứ này ăn như vậy sao đủ ăn lấy nhà nhà đông mà nhà đông mà thoải mái rồi cái này ăn ờ, thịt bò xào cái đổ lên ồ cái này clean up cái này bò xào lên cái đây bỏ thịt bò cái này cái nịch luôn đúng không mình sẽ dạ. xào thịt bò dạ. đổ lên mặt đi Woodland steak về xào ngon còn cái nào bán cậu nữa không bố qua đây qua đây qua đây còn nữa hả còn cái nó còn vườn bên kia chơi rồi sao bưng này đi để bữa nay để đã đang mát bưng để để đang bóng mát đang hồi để bóng mát để mình lấy cái bọc cho ừ để đó đi để hồi mát dạ nó đã gì đâu luôn thằng gì đá mà vậy ờ vô quế cái này là cái mận đỏ này bà hổm mình có làm phim lên nè trời ơi trái không quay đi tâm ơi không có cái nào cái mặn nào chân trời mận ăn hết trơn hết mùa ơi hết mùa trời ơi con nè cái này là chồng để ăn không có bán mà tao tôi này nỉ cầu xin than giảng Ê, nó chín rồi, nó chín rồi Nó gần người nó gần, gần chín rồi Nhưng mà nó vẫn còn, cứng Nó còn cứng nhưng mà nó, nó đã Bây giờ để đây chiều là nó mềm xèo á ớt nữa nè lấy về đi, cứ việc Cái nhà có bên của ai? Nhà của người neighbor bờ chứ không phải là của người Việt mình hả? bờ người Việt hay gì? Nhà đó thì người... Người Việt chỉ có nhà này, hay nhà này, tại nhà hàng em ở đây mình ở bên kia dạ, có, có nghĩa là nguyên gia đình mận có dạ Việt mình đó dạ, dạ. đúng rồi ôi ôi nó đã chết bà không này hả hẹ hẹ cái đó hẹ giờ kìa chánh chánh ăn tí thôi Ủa cái đất này là của à, bố già luôn hay là của người ta? Của mình nhà mình luôn. Nhà này là nhà nhà, này của thằng em, nhà mình kia nhà mình. Ừ. Rồi uh, sau lưng này là ba vô tư muốn chồng gì cháu. Bố bố bố. Bố, cái nhà này của thằng con trai bố bố cắt chiều như vậy đâu cái nào mà cái mà cái mấy cây này là của bố chồng ờ vậy hả không muốn nữa không muốn nữa không chiều nay về nói đâu nữa không không muốn thêm nữa không thôi nữa đi hết đi bố ơi hết nữa đang mê đang mê đang mê đang mê ôi gần bay qua năm sáu tiếng bố ơi đây có mặn nữa kêu mà mình qua ngay mùa này không có mặn có cái mặn nữa kìa chắc hết cho con đi từ Oregon qua đây cũng là bao nhiêu, bao nhiêu tiếng ta ờ, bay bay à, bay qua 5 tiếng 5 tiếng hả rồi vứt dạ. hết cho con đi sao năm sáu tiếng wow rất là đẹp quá vậy đó hả dạ ở gì năm sáu từ Oregon đó nha hả từ Oregon bay qua đây á đúng rồi vậy nè tôi <laughs> cái đấy cái này chỉ có vô vườn hái thôi chứ ngoài mình đi chợ mình mua là nó bầm dập hết trơn à. đúng rồi ừ. ông chơi bình ông giáo ỉm ông đâu có thèm nấu qua bên kia thì nó cũng vậy mà điều ăn nó không ngon dạ đúng rồi dạ, có cái mình trồng mình mới biết được có nghĩa là cái này là bố ăn lần nào mình chưa ăn rồi mình biết năm ngoái ăn rồi à, trời trái rồi bà con ơi <laughs> con nè nó tầm lum hết trơn không dám đụng không dám đụng vô đâu, có đụng đâu có sao đâu không đụng nhưng mà không dám bẻ ừ sợ nó non á cái nhìn này da cái này nó sạch nè nó không có bị mấy cái con đeo vòng vòng á cái nhìn rất là đẹp cái này được nè cái này rất là ngon chính tay tôi bẻ đây ừ. <laughs> nhưng mà bốn cái này, này cũng được luôn nè cũng bốn ờ. cái dĩnh <laughs> qua so đá rồi đó, hình hết rồi phải không? Đây anh quay cho em lắc sao cầu. Vậy là chiều nay có clip cho bà con coi phải không? <laughs> Chưa đâu có đem máy theo đâu. thôi ờ, giờ phải edit phải không? Dạ. Đem ờ, về tới Oregon mới đăng lên. Dạ, ông đăng trước đi. Ông đăng trước đi. Bản cầu nè kiếm cái ông tây bình này <laughs> nhưng mà à, tới mấy bà kim ổng mà đăng lên tới bà con kiếm rồi hết rồi tôi tôi hốt hết rồi ok mình ra cây kia nữa là xong hẹn lên năm sau à, còn cây cuối cùng nữa cũng tôi luôn rồi à, bà con ơi thông cảm nha ờ. trơn luôn còn, còn cây gốc bên đây gốc đó bên, gốc tới nữa tới nữa tới nữa này chanh chanh này có ăn được chưa bố được rồi chanh này chưa ủa lét à không có chanh về làm nước chanh như vậy bên cái rõ mà đứng cái tướng cái đã không đó tướng này tướng học võ nè thấy vậy thôi cho ông nhào như đi trời rốt lại liền trời ơi nói chung là mình vô giường đó mình biết bán cầu mình mua ở chợ mình không biết được cái nào dai cái nào ấy cái này cái là làm dài bảo đảm ngon nhất ba phần trăm với dạ, tỷ bạn bè ăn chứ ngon ngon ngon chiếc cây thôi đặc biệt ngon đừng để mà cái nào dạ đúng đặc biệt cho tâm võ đó cái nào nó dai ngon đó số hưởng đợt một luôn đợt một luôn đợt một luôn đợt nhất luôn á ô hết đậu rồi à. đợt nhất luôn á nó to à quá trời đã rồi à. đừng có sót trái nào nghe bố quất hết luôn rồi <laughs> con đà la lên gọi là chắc không còn trái nào đâu chơi cho nó vui mà cái trái này nè cô dừng bố bỏ sót lại đó đâu sót không đấy có không phải không À? <laughs> đó, đó, nó được ạ, đó, nó được Đó, đúng không? đó, quá xa Chính tay tôi cắt Cái cảm giác nó khác phải không? Cảm giác nó khác Còn cho nó con trái nữa kìa Hồi nãy là ba tính đi cắt, cái đầu mình dặn ba nó để cho Tâm loại ba Tâm tự cắt Đấy cái cảm giác nó vậy đó bác, mình đi vô giường mình cảm giác nó vậy đó Cảm giác dạ. nó vui Đó, trời ơi, cá nó chạm bá lũ luôn, nào Đâu, đâu, đâu, nó muốn chín rồi, đâu, cắt đi nè muốn cắt không cắt đi cho con cắt cái đi bố đây nè bà con đó nè. đúng rồi đó vô vườn là phải về đặt cục ờ. thấy không thấy là ngoan như vậy ừ, người ta kêu cắt mình mới được cắt ừ. vô lặt trái non người ta nghĩ tôi cắt luôn <laughs> đủ nữa công nhận cái vườn của bé lớn mà ông trồng quá trời quá đất cây mới mùa đầu tiên là mùa thứ nhì trái nhiều nữa dạ nó lớn rồi mỗi năm nó thôi xuôi xong xuôi có nhiều đây rồi à chị ờ. không có nhiều phải không chị có nhiều thôi à có nhiêu à được hết nổi luôn một mớ um, một mớ uh, ra phần cua nữa đi về là được được còn hết cô lấy gì mình nữa nha Điện không không sao em bên tay phải dạ <laughs> đây là mấy toàn mấy đồ nghề của ba con à? rồi thì giống anh em dạ chào ông chiết ra giống à, cái đó là cái sơ bó một giống lấy cái bọc ừ. cái bọc bự đựng uh, wow quá trời cái gì luôn bố đây rồi mẹ đây ừ. có cái thao nhỏ rồi con, cái thao nhỏ từ đi chứ con hút sạch rồi ừ, con hút để quay lên mà để ta thấy là con xong rồi con lấy hết cái này là 28 thao mà trừ cho cái thao này nữa 28 thao 8 mà trừ cái thao tính là 27 thao thôi 27 thao đi còn rau này nữa nè ô còn con rau rau rau không có cân đâu thì cao cái vô cho Không cho bác vô Cái ông cua nhiều lắm Dạ, dạ. Ở đây làm cỏ bên con 10 đồng phao chứ nhiêu Vậy dạ. dạ. Ở đâu mình tới 10 đồng Oregon Ờ, ờ. Xa, ở Riền xa gần ờ, tới bên Cali đó 27 phao ờ, à 27 phao Ừ, 28 phao đến 27 phao Rồi, cho con à, Lấy cái bao luôn Chắc uh, hai bao đủ không? hai bao hai bao đủ cho đủ không? Chia hai bao để nhiều quá nó bị dập xe tua. Để con lấy này đi. Bển ăn là mình mua trong chợ nó có mầm dập hết chứ Cái đó là khoảng 10 ờ, bữa nữa là cắt nữa là nó được một đợt nữa Bỏ đi một đợt nữa được 28 phao nữa chứ ở này ngọt không? Ngọt, bảo đảm luôn. mua này mua mua mua mùa mưa quá nhiều. Muốn muốn muốn lấy dao ăn cắt tại chỗ không? Tại con hỏi, tại con thấy ngoài kia còn trái bóng bóng giống vậy. <laughs> Còn nếu lạ thế thì không. Ăn thử, ăn thử đi. Ăn thử đi, ăn thử lấy dao ăn thử đi. Mày có dao mày nhỏ anh. Tự nhiên đi bố. tự nhiên đi. <laughs> dạ quốc cái tự nhiên đi con ra lại ừ nè ra tử nè đó ăn liền mới được cái này là quốc liền tại chỗ ở này chua chua ngọt ngọt chút chút còn bốn miếng nữa chua chua ngọt ngọt ok rồi mỗi đầu người luôn tại bà hỏi mưa là nó nó hết ngọt không rồi đó bà hỏi mà chưa, khi mà chưa không có mưa đó chị hỏi mà mưa nhiều là nó lạc nó lạc dạ. mận cũng vậy đó mận gì nó bị mưa cũng dạ. lạc phải không dạ. mận đỏ con bà hỏi nó trái còn còn dạ. cây gãy nhánh luôn á bị gì mưa không đi nghe cây nhà lá mưa đúng rồi dễ trồng quá ừ. thôi vô nhà uống chai nước đi rồi hả giờ khuyến mãi nước nó mấy cho nồi <laughs> <laughs> <laughs> cái này là tôi nói ưu tiên ở xa mới được đó ở gần bố đừng cho bố ở gần mới kêu về nhà lại uống con đỡ sao ở Oregon con làm youtube luôn ừ, vậy hả? con cũng làm youtube luôn quen trên youtube hả dạ, dạ. hai chồng làm youtube mà quay về dạ. đi bắt cua bắt cua bắt sò con, con, à. mấy đứa con coi ở nhà nè mấy đứa nó coi ở đây hoài vụ có dịp qua con bảo kê vụ ốc sò ốc sò đó. Dạ. cua đúng rồi qua bên đó. Dạ. con là lúc nào mùa nào cũng có chỉ gần ờ, kia con coi nước cái là có à. Oregon uh... nhiều lắm mấy tiếng kìa mấy tiếng chạy bến à hai ba không năm tiếng mấy bay năm tiếng à dạ bay năm tiếng nằm trên nằm trên cali luôn mà bốn lái xe 4 ngày mới tới dạ coi dạ. à, từ ở dưới Cali à, đi lên phải không? Ừ. Ờ, tiếng đó. giờ à, lên luôn là hai ba cái Oregon rồi tới Washington State lại nằm ở trên Cali đó. Ờ. Đúng rồi, Oregon State thì gần con. Vui lắm mọi người làm một dạ, chuyến dạ, như tôi đi. <laughs> đỡ gì đâu chắc lạnh đâu có trồng gì được ha lạnh nhá dạ, chứ đó lạnh nhá không có lạnh á trồng được có 3 tháng rồi à, anh ờ, dạ. ăn được 3 tháng thôi trồng ở dạ, thôi dạ. Đâu dạ. năm nào cũng có trồng hết trồng ăn được 3 tháng thôi dạ. dạ. Hey, ít lắm ngứt bao bao càng cua chứ nhiêu <laughs> ai uh, liên hệ với ổng đi <laughs> mà bố chắc sợ bố nhiều khi nói gì à, mua món cầu tặng à, tặng ổi với à, cần cua trời ơi trời ở đâu mà được vậy nữa cần <laughs> cua thì lúc nào cũng có trơn rồi cảm ơn bốn nhiều không có gì. Thank you. nhiều sức khỏe để chồng mãn cầu okay, thôi tụi con có nhiều qua tụi con <laughs> Ừ, Hốt dám tía. mua cái cây này bao lớn mà ba trăm rưỡi nè mua cây ba trăm rưỡi á wow ờ, mất tiền mẫn cầu bằng hậu vậy á ờ, wow là cái bự lắm á ừ, rồi cảm ơn chục xôi đây cảm ơn anh nhiều nha không có gì đi chơi vui vẻ dạ. dạ giờ mình ra rồi chạy ra thôi chứ đâu cần nói gì nữa đúng không không nói chứ không nói gì nữa xong rồi đó Tên nãy dạ. ờ, tại đi ờ, lộn bên á. Dạ. Rồi cảm ơn nhiều ha. Dạ, có dịp ờ, gặp ha. Gì gặp lại. Dịp qua bển gặp hoặc coi đi qua đây nữa gặp sao. <laughs> dạ. Rồi, thank you. Ok, bye bye mọi người. Ba chú rồi. Đi chơi vui vẻ nha. Ok, bye bye. Hẹn gặp lại. Dạ. Cái nào bye bye Tâm Võ Family.